tốn tiền vừa thu thêm chứ không có được cái gì hết ha thì bây giờ những cái sản phẩm đó họ lừa đảo rất là nhiều nên là à, mình khuyên các bạn nên tìm những cái cơ sở uy tín để các bạn mua hàng nó sẽ an toàn hơn an tâm hơn cho các bạn nha thì hôm nay mình sẽ giới thiệu hai cái phương pháp chơi bầu cua hiệu quả nhất bên cơ sở của mình đó là khi mà các bạn vào sòng các bạn phải bỏ được những cái thùng cái thau cái um, tô vào thì các bạn mới có thể chơi được hoặc cái thứ hai đó là các bạn phải bỏ cái hột bộ hột này nè các bạn chỉ cần bỏ một hột vào là các bạn có thể chơi được ha thì cái mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là một cái thùng camera hỗ trợ cho các bạn thấy được tất cả những cái con bồ cua bên trong nhìn xuyên đó ha thì đây là một cái thùng camera mình đã gắn sẵn cái camera cực kỳ nhỏ vào trong đây rồi ha thì cái thời lượng để các bạn chơi cái thùng camera này các bạn có thể chơi trong vòng từ 4 tới 5 tiếng đồng hồ nó mới hết pin ha. Hết pin thì các bạn có thể sạc pin qua những cái sạc bề từ đây ha. Một bộ của nó đi kèm bao gồm một thùng, một sạc, một màn giò hoặc là chính trên cái điện thoại các bạn đang sử dụng là các bạn có thể chơi được ha. Đây, cái thùng này á, mẫu mã của nó không khác gì một cái thùng gấp mà các bạn ở ngoài ha. Rất là đẹp, giống 100% luôn ha không có bất kỳ một cái chỗ hở nào để phát hiện ra được đây là một cái thùng camera nha các bạn rất là đẹp cực kỳ đẹp luôn ha đây thì um, cái thùng này á các bạn chỉ cần bỏ cái thùng vào thôi hột của người ta dĩa của người ta là các bạn có thể chơi được rồi ha đây mình hướng dẫn cho các bạn cách sạc pin luôn pin á thì các bạn cứ cắm trực tiếp đồ sạc Samsung hoặc Apple vào và đặt cái thùng lên là tự động nó sẽ được sạc vào cái thùng này nha các bạn hết pin thì cứ sạc pin vào chơi tiếp thôi rất là đơn giản bây giờ nó làm tân tiến hơn ngày xưa rất là nhiều là có sạc bệ chứ còn không còn sạc bệ từ giống ngày xưa nữa không có à không còn sạc kim giống ngày xưa nữa sạc kim thì nó có rất là nhiều lỗ kim ở trên cái thùng khi người ta nhìn vào người ta sẽ phát hiện nhưng mà cái này thì không có nha các bạn nên là yên tâm thì à, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái thùng camera này nó thấy có rõ hay không có chính xác cho các bạn thấy hay không ha hay là có giống như những cái lời mình vừa giới thiệu đến các bạn hay không thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp trên cái điện thoại của mình đang xài ha đây mình sẽ kết nối và test cho các bạn xem nhé đây mình sóc nè ai sóc cũng được ha mình cứ bỏ thùng vào là cũng được ok nè hai con nai một con bầu nữa các bạn thấy không rất là rõ nha hai con nai một con bầu mở nè hai con nai một con bầu nha đây tiếp tục nào đây con này là con tôm con bầu với cái con ở ngoài này thì mình không thấy này ha tôm bầu cua này các bạn thấy không tiếp tục này bầu tôm mỏ nè bầu tôm nai này thấy không đấy tiếp tục nè cá tôm cua đây các bạn thấy không cá tôm cua này ha mỡ nè cá tôm cua ok tiếp tục nè hai con gà một con cá mỗi này hai con gà một con cá nha các bạn một con tôm một con gà một con cá mỗi này tôm gà cá này các bạn thấy không cực kỳ chuẩn xác luôn ha cứ lắc thôi là mình sẽ thấy là tôm cua bầu đây tôm cua bầu nha các bạn thì đây là một cái thùng camera hỗ trợ cho các bạn chơi bầu cua thì ngoài những cái thùng nhựa thì bên mình cũng có thể làm cho bạn các thùng giấy nè hoặc là những cái tô meca đây hoặc là thau nhôm mọi kích cỡ nha thì đối với những cái bạn nào ở sòng sới các bạn chơi những cái mẫu nào thì các bạn có thể gửi cái mẫu đó lên mình sẽ độ chế camera vào trong đó cho các bạn nha ngoài những cái thùng camera thì bên mình còn có cho các bạn là bộ bồ cua có rung số mặt thì uh, bộ bồ cua này á thì khi mà vào sòng thì các bạn chỉ cần bỏ cho mình duy nhất một hột này vào là các bạn có thể chơi được rồi ha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 hỗ trợ cho các bạn còn những các bạn nào mà ở xa quá các bạn không có thể lên trực tiếp được cơ sở thì các bạn cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha